đây là cái máy báo rung cái máy báo rung này khi nào vào chơi các bác bật lên khi nào không chơi thì mình tắt đi cái này mình đút túi quần túi áo đút đâu cũng được các bác nhá và đây đây là cái công thức báo rung của cái bộ hột tài xỉu báo rung bốn mặt này mỗi mặt nó sẽ có một nhịp rung khác nhau bởi vì là nó là báo rung bốn mặt mà vậy nên sẽ chỉ báo bốn mặt thôi và hai mặt còn lại thì nó sẽ không rung các bác nhá và về phần tăng tích của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này thì em xin bao cho các bác là nam châm không hít, nước muối nổi và dọi đèn trong. Sau đây thì em xin phép được thử phần ờ, tăng tích nam châm cho các bác cùng xem với em. Đây. Nam châm này. Đây. Em thử test luôn nắp chén dĩa này. Đấy, nam châm không hít các bác nhá và sau đây thì em xin uh, thử dọi đèn này các bác nhìn này này hột trong đúng không ạ hột hoàn toàn rất là trong luôn các bác nhìn thấy không trong ạ trong như hột chợ luôn được chưa ạ đấy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 máy rung một ngắn các bác nhìn thấy nó, nó chuyển động không ạ một ngắn ở đây là gì có mặt nhị đúng không ạ nhị thì mình đánh gì ạ nhị thì mình đánh xỉu đúng không các bác có nhị đánh xỉu chính xác chưa ạ máy không rung, không rung là ở đây sẽ có 3 hoặc 4 cái chén này các bác có thể bỏ hoặc là mình kết cái gì thì mình đánh thôi còn không thì mình bỏ các bác nhé đây em lật lên cho các bác này có 4 được chưa ạ máy lại tiếp tục không dung không dung lại có 3 hoặc 4 mình lại bỏ đây em lật thử lên các bác xem này có 3 chính xác chưa máy dung hai dài đúng không ạ hai dài ở đây là có gì ạ hai dài ở đây là có mặt lục này lục ở đây thì em sẽ đánh tài các bác nhá lục tài chính xác chưa ạ máy lại dùng một ngắn một ngắn đây có nhị nhị em lại đánh xỉu xỉu máy không dung không dung tức là ba bốn mình lại bỏ hoặc là mình kết chắn tiếng nào thì mình mình kết tài hay xỉu thì mình đánh thôi đúng không ạ em lật thử cho các bác xem xem có 3 hoặc 4 không nhá có 4 chính xác chưa ạ lại không dung tiếp lại có 3 hoặc 4 tiếp mình lại bỏ trên này em lật thử cho các bác xem nhá có 3 đúng không ạ lại không dung tiếp lại 3 hoặc 4 lại bỏ Đây có 4